Thank you. của trường âm nhạc và nghệ thuật Nơ Kids Và bài hát đầu tiên của chúng ta sẽ là bài Chảy Hội Đây là một sáng tác của team Nơ Kids Và trước tiên chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe qua bài này một lần nhé ta cùng phải đi qua một số bước khởi động trước để mà hát được tốt thì mình cần phải có thiệt là nhiều hơi và phải có một cột hơi thiệt là vững vàng vậy nên bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua bước luyện thở ha bài luyện thở của chúng ta giống như là chơi trò thổi bong bóng vậy đó trước tiên chúng ta sẽ làm bong bóng bằng cách để hai tay lên đầu như thế này và chúng ta sẽ lấy hơi bằng cách hít không khí vào bằng cả mũi và miệng và mỗi khi mình lấy hơi thì bụng mình sẽ phình ra và tay của mình sẽ cao lên một tí giống như cái bong bóng đang phình ra vậy đó mình sẽ làm như thế này ví dụ nha đó là một lần lấy hơi của mình và mình sẽ lấy hơi ba lần liên tiếp trước khi mình xì cái bong bóng đi và khi mình xì bong bóng thì cái bụng của mình sẽ xẹp lại để đẩy hết không khí trong người mình ra được không và mình sẽ làm như vậy ba lần liên tiếp nha các bạn cùng làm chung với cô nè sẵn sàng để tay lên đầu mình làm nha lần nữa lần cuối cùng Các bạn làm tốt lắm Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện thanh nha Cô sẽ làm mẫu trước Và khi nào cô nói mời thì các bạn hãy làm theo cô Được không? một hai Cô hát Mi mi mi mi mờ mờ mờ một hai cô là đô Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tập phần lời bài hát nha Thì bài cải hội của mình có tổng cộng 4 câu nhỏ Và mình sẽ tập từng câu một chung với nhau được không? Cô sẽ làm trước Câu đầu tiên Nào ta cùng nắm tay nhau Rồi bây giờ các bạn sẽ làm chung với cô nha 1, 2, 3, nào Nào ta cùng nắm tay nhau lần nữa nào ta cùng nắm tay nhau chưa Và bây giờ mình sẽ qua câu thứ hai câu thứ hai cô sẽ làm trước nào ta cùng múa vui Và bây giờ các bạn làm chung với cô nha một hai ba nặng nào ta cùng múa vui lần nữa hai ba nào nào ta cùng múa vui các bạn làm được chưa và bây giờ mình sẽ ghép câu 1 và câu 2 lại với nhau nha các bạn cô sẽ làm mẫu trước nào ta cùng nắm tay nhau nào ta cùng múa vui rồi giờ các bạn cùng làm chung với cô nha một hai ba nào nào ta cùng nắm tay nhau nào ta cùng múa vui một lần nữa nè một hai ba nè nào ta cùng nắm tay nhau nào ta cùng múa vui các bạn đã làm được chưa rồi vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau qua câu số 3 nha cô làm mẫu trước nè bước chân bước nhịp nhanh nhanh rồi bây giờ các bạn cùng làm chung với cô nha một hai ba nè bước chân bước nhịp nhanh nhanh một lần nữa nè bước chân bước nhịp nhanh nhanh được chưa và câu cuối cùng của mình để cô làm mẫu trước nha bước chân bước đều đều rồi các bạn cùng làm chung với cô nè một hai ba và bước chân bước đều đều một lần cuối cùng nha một hai ba nè bước chân bước đều đều các bạn làm tốt lắm và bây giờ mình sẽ ghép hai câu câu số 3 và câu số 4 lại với nhau nha cô làm mẫu trước cho các bạn xem nè bước chân bước nhịp nhanh nhanh bước chân bước đều đều các bạn hãy làm chung với cô nha được không chuẩn bị một hai ba nè bước chân bước nhịp nhanh nhanh bước chân bước đều đều lần cuối cùng một hai ba nặng bước chân bước nhịp nhanh nhanh bước chân bước đều đều và bây giờ chúng ta sẽ ghép cả bốn câu lại với nhau nha ghép bốn câu lại là mình đã xong được cả bài rồi đó cô sẽ làm mẫu trước cho mấy bạn nha nào ta cùng nắm tay nhau nào ta cùng múa vui bước chân bước nhịp nhanh nhanh bước chân bước đều đều một lần cuối cùng chúng ta sẽ làm chung với nhau nha một hai ba bốn nào ta cùng nắm tay nhau nào ta cùng múa vui bước chân bước nhịp nhanh nhanh bước chân bước đều đều hết các bạn làm tốt lắm Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập hát từng câu trong bài này với nhau nha Cô làm mẫu trước và rồi các bạn sẽ làm theo Câu đầu tiên Nào ta cùng nắm tay nhau Rồi bây giờ các bạn làm chung với cô nè một hai ba nào Nào ta cùng nắm tay nhau Thêm một lần nữa nha một hai ba nào nào ta cùng nắm tay nhau rồi bây giờ mấy bạn sẽ tự làm nha cô không hát nữa một hai ba nè các bạn làm tốt lắm rồi bây giờ mình qua câu số 2 nha cô làm mẫu trước nè nào ta cùng rồi các bạn làm chung với cô nha một hai ba nè nào ta cùng mua vui thêm một lần nữa nha một hai ba nè nào ta cùng mua vui rồi bây giờ mấy bạn tự làm nha một hai ba nào làm tốt lắm và bây giờ chúng ta sẽ ghép câu 1 và câu 2 lại với nhau nha cô làm mẫu trước nè nào ta cùng nắm tay nhau nào ta cùng mua vui rồi các bạn làm chung với cô nha một hai ba nào một lần nữa nha một hai ba nè nào ta cùng nắm tay nhau nào ta cùng mua vui rồi giờ các bạn tự làm nha một hai ba nào bây giờ mình sẽ qua câu số 3 nha các bạn nghe cô làm trước nè bước chân bước nhịp nhanh nhanh rồi các bạn làm chung với cô nha một hai ba nào bước chân bước nhịp nhanh nhanh làm lại lần nữa nha một hai ba nào bước rồi bây giờ mấy bạn tự làm nè một hai ba nè tốt lắm các bạn làm tốt lắm và bây giờ mình sẽ qua câu cuối cùng của bài này câu số 4 mấy bạn nghe cô làm mẫu trước nha bước trên bước đều đều rồi bây giờ mình sẽ làm chung với nhau nè một hai ba nè bước chân bước đều đều một lần nữa nha một hai ba nè bước chân bước đều đều rồi bây giờ các bạn tự làm nha cô không làm nữa một hai ba nào làm tốt lắm và bây giờ mình sẽ ghép câu số 3 và câu số 4 lại với nhau nha các bạn nghe cô làm mẫu trước nè bước chân bước nhịp nhanh nhanh bước chân bước đều đều rồi các bạn làm chung với cô nha một hai ba nào bước chân bước nhịp lần nữa nha một hai ba nè bước trên bước nhịp nhanh nhanh bước trên bước đều đều rồi các bạn tự làm cho cô nha một hai ba nè rồi bây giờ mình sẽ ghép nguyên bài lại với nhau nha các bạn nghe cô làm mẫu trước nha nào ta cùng nắm tay nhau nào ta cùng mua vui bước chân bước nhịp nhanh nhanh bước chân bước đều đều rồi bây giờ các bạn cùng làm chung với cô nè chuẩn bị chưa một hai ba nào nào ta cùng nắm tay nhau nào ta cùng mua vui bước chân bước nhịp nhanh nhanh bước chân bước đều đều các bạn làm tốt lắm rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát chung với nhạc nha các bạn chuẩn bị chưa nhớ làm động tác với cô luôn nè cùng nắm tay bài rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tự kiểm tra lại bằng cách hát chung với nhạc mà không có cô hát nữa nha Các bạn sẵn sàng chưa? Karaoke, let's sing! hội của số thứ nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào số thứ hai của chuỗi livestream Karaoke